Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay sẽ nói về nhà ở nên treo nhiều ảnh cưới. Đây là một phương pháp rất là tốt cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những cuộc hôn nhân hạnh phúc thường có chung một đặc điểm, đó là luôn treo nhiều ảnh cưới trong nhà. Ảnh cưới mang lại cho chúng ta cảm giác trang trọng. Vậy rốt cuộc ảnh cưới mang những ý nghĩa gì trong phong thủy? trong phương vị học hướng Tây Bắc đại diện cho người chồng tức nam gia chủ Tây Nam đại diện cho người vợ treo ảnh cưới tại Tây Bắc của phòng khách người chồng sẽ luôn giữ được tình cảm nồng nàn với người vợ tương tự treo một bức ảnh cưới ở Tây Nam cũng đại diện cho việc này không treo ảnh cưới mà treo ảnh bình thường liệu có hiệu quả hay không ảnh cưới mang một cảm giác rất là đặc biệt vì thời khắc hạnh phúc nhất của hai vợ chồng một bức ảnh bình thường sau thời gian dài kết hôn đương nhiên tình cảm không thể nồng ấm như lúc ban đầu được hậu quả sẽ không tốt nếu ở Tây Bắc hoặc Tây Nam treo ảnh một người đàn ông tuấn tú trần tục đại diện cho cung vị ấy xuất hiện thêm một người đàn ông nếu ở tây bắc càng nghiêm trọng hơn khi treo ảnh một cô gái xinh đẹp thì nam chủ nhân có thể có mối quan hệ không trong sáng với một người phụ nữ khác và các vị nên lưu ý gương cũng rất là ảnh hưởng vì thế không nên tùy tiện đặt gương phản chiếu gương có thể biến một thành hai vốn chỉ treo một ảnh cưới nhưng lại thành hai tạo bất lợi cho cuộc hôn nhân việc này gương tương tự như treo trong xin lỗi gương tương tự đặt trong phòng ngủ cũng rất là nguy hiểm nhiều người đặt ảnh cưới ở đầu giường đầu giường đại diện cho tọa sơn đại diện cho nhân đinh sơn hướng đại diện cho tài đặt ảnh cưới ở đầu giường cho mối quan hệ vợ chồng rất là tốt ảnh cưới đặt ở sơn hướng đối diện giường đại diện cho việc hai người có nhiều mối quan hệ ràng buộc về tài chính việc này có mặt tốt cho thấy vợ chồng luôn sát cánh bên nhau về nguyên tắc không nên đặt ảnh cưới ở bên phải của giường vì bên phải đại diện cho bạch hổ đặt hướng này có thể gây bất lợi cho hôn nhân nên đặt ảnh cưới ở bên trái của giường là vị trí thanh long có thể giúp cho cuộc hôn nhân bền vững học vấn này có thể linh hoạt trong bài trí nếu muốn con gái lớn sớm có chồng hãy đặt một tấm áp phích nam minh tinh mà con gái thích vào hướng đông nam hướng đông nam đại diện cho con gái lớn của phòng sẽ thúc đẩy hiệu ứng phong thủy hoặc đặt một tác phẩm nghệ thuật có hình tượng hai người yêu nhau tại phương vị này tức phương vị đông nam có thể áp dụng tương tự cho con trai ở hướng đông xét theo mệnh khuyết nam gia chủ nếu cần thủy có thể đặt tranh củ ngư tức là chín con cá tranh sông nước tranh chuột Mickey vào hướng Tây Bắc cần hỏa thì đặt tranh mặt trời cần mộc thì đặt tranh rừng rậm cây cỏ hoa lá nếu mà cần kim thì đặt tranh núi Phú Sĩ con khỉ con gà vào hướng Tây Bắc vì Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ cũng theo lý luận mệnh khuyết này nữ gia chủ khuyết hành gì đặt vật phù hợp vào hướng Tây Nam sẽ có vận trình tốt cho nữ gia chủ. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về mệnh khuyết trên website hoặc kênh của tôi. Nói về đào hoa sát, nếu một người vợ đặt một bức ảnh chụp chung với một người bạn thân ở hướng Tây Bắc, tức đại diện cho nam chủ nhân, năm đó hướng này phạm đào hoa tức sao cũ tử bay vào sau một năm người vợ phát hiện người chồng đã có tình cảm với người bạn thân của mình việc này khá nguy hiểm năm nay sao cũ tử bay vào hướng à, tây